Xin chào các bạn đã quay trở lại với ờ, channel của mình thì hôm nay mình xin nói về vấn đề à, từ thiện thì ờ, sự cũng không muốn nói về vấn đề này cứ dài hoài tại vì nó quê cả làng rồi không có ai kiện cáo ai được hết cho nên các bạn không cần phải không cái chịu kiện cáo làm gì à, sau sự việc này thì mọi người đều đã hiểu trong cuộc cũng hiểu ngoài cuộc cũng hiểu thì sắp tới làm từ thiện nó phải minh mạch rõ ràng chỉnh chu nếu mà dù sử dụng tiền của người khác vậy thôi còn chuyện gì đã qua thì coi như nó xong đó. tại sao không thể kiện được rất đơn giản các bạn cái việc sao kê á, chỉ là một cái bước đầu để chứng minh là các bạn nhận bao nhiêu tiền đó. rồi các bạn phải dùng số tiền đó như thế nào có đúng mục đích này không có biển thủ hay không đó mới là cái vấn đề chính đó thì à, mình chưa nói gì sao kê đúng hay không hay là không đúng mà chắc là sao kê á, à, thì của ngân hàng đưa ra thì chắc là khả năng là chính xác cao nhưng mà khi mà các bạn làm từ thiện á, các bạn thấy á, các bạn nhìn thấy trong cái mùa dịch này á cái, tiền mà hỗ trợ của nhà nước đó các bạn cho mỗi người mà, mà, mà lao động bị mất việc á một triệu gửi đó thì các bạn thấy người ta làm như thế nào hay không đó khi mà các bạn đi nhận tiền thì các, người ta có cái danh sách à, tên của các bạn với chứng minh số điện thoại các bạn nhận tiền các bạn ký tên vào đó rồi người ta còn chụp hình cái giấy chứng minh nhân dân của các bạn nữa mặt trước mặt sau đó nó rất là rõ ràng thì người ta quản lý như vậy đó các bạn thì cho dù nó cho dù cái số tiền đó nó lên tới một ngàn tỷ hay là một chục ngàn tỷ hay một trăm ngàn tỷ gì thì người ta cũng có đầy đủ các giấy tờ ví dụ như trung ương mà hỏi xuống ừ anh sử dụng một ngàn tỷ như thế nào rồi à, thì người ta cũng có đầy đủ các giấy, giấy, giấy tờ chứng chứng minh ra à, cái người nào nhận người nhận à, nguyễn dân a nguyễn dân b nguyễn dân c phiếu chứng minh như nào đã ký ngày nào người nhận ngày nào hết khu vực nào người ta đều có hết để mà người ta chứng minh được cái số tiền mà người ta đã sử dụng đó là cách làm rất là bài bản rất là minh bạch đó, bởi vì như bộ công an nói đó các bạn cái việc từ thiện này minh bạch rất là dễ dàng tại sao nó là số học số học thì không có gì mà mà không <laughs> không không chứng minh được hết mình nhận vô bao nhiêu mình phát ra bao nhiêu mình phát cho ai phát như thế nào có giấy tờ hết rất là dễ làm đó. có thể các bạn nói là ừ đi từ thiện miền trung lũ lụt này kia rất là mất thời gian không có thể nào làm được thì đó là sai các bạn khi các bạn phát đồ từ thiện hay phát quà từ thiện thì lúc đó là cũng chọn những nơi cao gáo những nơi an toàn rồi các bạn phát bạn kêu gọi người dân đến phát thì khi mà người dân đến không lẽ bây giờ đi đến nhận tiền mà bây giờ anh ghi dùm tôi ghi tên với chứng minh rồi anh ký tên như tôi mà người ta không giúp không không ghi cho các bạn sao người ta ghi hết đó các bạn ghi đó đâu mất nhiều thời gian ví dụ người trẻ mà học hành này, này kia đó thì người ta ghi dần khoảng 30 giây à, còn người mà già hay là chậm hơn người thấy là một phút một phút gửi lại xong rồi đó cho nên là không có gì mà người ta không chứng minh được cho các bạn hết người ta chứng minh được hết là do mình không có làm tại vì trước đây không có ai nói cho nên mình không có làm thì bây giờ nó dở lẻ ra nó có, có nhiều chuyện còn mấy cái ông mà ở địa phương á mà chứng minh á cho các bạn mà đã từ thiện mấy chục tỷ đó, mấy ông nó coi dừng lên đường nữa tại sao bây giờ ví dụ như công an vô điều tra mấy ông không trực tiếp phát tiền không kiểm đếm số tiền không có danh sách kèm theo tự nhiên phát đã cho cuối cuối buổi chiều cái ông ký tờ giấy ừ tôi đấy tôi đã coi như là xác nhận những cái đòn này đã phát 40 tỷ 50 tỷ 30 tỷ các bạn thấy vô lý không các bạn ký vô đã xác nhận cái đòn này phát 30 tỷ thì cái danh sách kèm theo của của 30 tỷ đó phát cho ai phát như thế nào bao nhiêu tiền mỗi người bao nhiêu không có mà cái ông ký vô chẳng khác nào rồi ví dụ như công an vô điều tra hỏi ừ mấy ông thông thông thông đồng với nhau ký giấy tờ này sao nó, nó phải có cái văn bản kèm theo mà mấy ông làm cho nhà nước mấy ông càng phải hiểu được cái quy trình cái hoạt động của nhà nước như thế nào đó qua cái đợt à, phát uh, tiền cứu trợ của của của nhà nước đó đó là cũng là một cái dạng tiền từ thiện đó thì người ta làm rất là bài bản đó có danh sách tên số chứng minh này nọ ký nhận đàng hoàng không thể nào mà không có được không có thì ví dụ ông nói ừ tôi đã phát chục tỷ mà không có ai kiểm chứng được chục tỷ này ví dụ trong giờ ông đưa giờ đưa tôi chục tỷ tôi đứng tôi phát phát phát phát phát mới có 9 tỷ chiều tôi kêu ông ờ, ký chục tỷ ông cũng ký luôn như vậy là có phải là ông thông đồng không ít nhất ông phải kêu cầu ừ à, anh đã phát cho ai phát như thế nào có danh sách không đó đưa cho tôi tôi kiểm tra xem ra là, là xong thì còn còn biết được mới dạ, ờ, hoặc là ừ hôm nay anh đem đến cái địa điểm này 10 tỷ cho tôi điếm được coi đúng 10 tỷ không rồi này kia nọ nó phải thì có biết với nhau thì người ta mới ký nhận được chứ không thể nào mà ký khơi khơi điều rồi tự nhiên đi đâu phát ờ, tùm lum tà la hết rồi chiều quay lại địa phương kêu đây là phát như thế nào đứng đó không ai kiểm soát được là bao nhiêu tiền bao nhiêu tiền hết rồi kêu ký thì các ông cũng ký thì thôi thua cái đó là thua luôn thì mình chỉ phân tích cho các bạn hiểu là minh bạch là phải làm như vậy đó có dù có mất thời gian cũng phải làm đó các bạn mà cũng không mất bao nhiêu thời gian không mình nghĩ là không mất bao nhiêu thời gian mà chẳng qua các bạn hồi giờ các bạn không làm buông lỏng giống như là các bạn không ai nói tới thì các bạn làm sao cũng được rồi hoặc là giữ đó mấy tháng sau các bạn làm từ thiện cũng được đó thì nó lại sai đi thì bây giờ đây là một cái điều mà chúng ta cần phải ờ, làm lại tại vì xã hội ngày càng tiến bộ con người càng thông minh hơn người ta không thể nào chấp nhận những cái cái cái, cái phương án cũ được phương án cũ đó bỏ rồi đó và ví dụ như các bạn cảm thấy là các bạn thấy là ừ cái điều này nó quá cực đi khổ quá thì các bạn đừng nhận nhưng mà đã đã nhận thì phải làm cho nó đàng hoàng đó là là một sự thật nha các bạn nếu mà các bạn sử dụng tiền của mình chính bản thân mình mình tung ra thì các bạn muốn tung sao bạn tung bạn đứng nó bạn phát à, khỏi cần ký vậy giấy tờ gì hết khỏi cần xác nhận gì hết bạn phát thậm chí các bạn dục ra ngoài đường cũng được không ai trách các bạn hết nhưng mà các bạn sử dụng tiền của ờ, dân chúng sử dụng tiền của ờ, của, của người dân thì các bạn bắt buộc phải làm như vậy nó nhà nước các bạn nhà nước thấy không nhà nước ví dụ như dân mình đóng thuế vào hay là gì đó thì nhà nước khi mà nhà nước phát ngược trở lại, lại ra thì nhà nước cũng có tất cả các giấy tờ văn bản rồi các bạn đi nhận tiền các bạn phải ký tên giấy chứng minh và cái đối tượng là nhận là ai có rất là đầy đủ khi mà các bạn yêu cầu là người ta tung ra được hết người ta tung ra được hết chứ không gì mà người ta phải sợ hết đó, còn ví dụ như số tiền quá lớn mình cảm thấy mình làm không nổi thì mình dừng các bạn đó giống như cái anh quyền linh đó ví dụ anh kia nói anh kêu gọi mấy phút đó được bao nhiêu tỷ đó anh dừng tại vì số tiền nó quá nhiều rồi ngoài sức của ảnh ngoài sức làm ra thì mình dừng đó rồi mình làm xong rồi mình kêu tiếp cũng được không sao hết đó hay là hoặc là mình cảm thấy là không nổi thì mình phải, phải tạo một cái tổ chức để mà làm đó ví dụ như cái tổ chức đó người ta làm người ta đến người ta vì cái tâm người ta không lấy lương thì thì không sao ví dụ như người ta lấy lương thì mình vẫn trả lương để cho nó hoàn thành cái cái cái cái, cái việc thiện nguyện này mà một, một cách minh bạch rõ ràng nhất đó thì nó, bây giờ các bạn bây giờ các bạn muốn đi thưa người ta thì các bạn phải chứng minh được là cái số tiền mà các bạn minh bạch các bạn làm sao chứng minh được hồi xưa giờ tự nhiên đi phát tùm lum chơi rồi đứng đó xỉa xỉa xỉa xỉa rồi từ lưa chân bây giờ quay lại biết kiếm ai mà mà xác nhận như các bạn bây giờ ví dụ như nó nhận 2 triệu bây giờ nó kêu nó xác nhận nó, nó, nó không nó xác nhận triệu rồi các bạn cũng chết với nó luôn không có phải không đó cho nên là cái vụ này bạn đừng nên mà khưa kiện gì mất không càng khưa các bạn càng thất bại tại vì do cách làm của mình đã sai từ đầu à. trước đây thì tại vì cái này nó không có trước đây không ai ấy hết bây giờ tự nhiên người ta moi ra à, do xã hội không văn minh mà con người càng tiến bộ thì nó càng <laughs> cần phải có minh bạch giấy tờ đặc biệt là tiền bạc đó thì à, à, các bạn à, cũng không à, à ngóng gì cái vụ kiện cáo làm cái gì còn mấy ông luật sư cứ ờ, kiện kiện chẳng qua mấy ổng được là à, coi như đu theo để mà được tên tuổi thì sau này người ta biết người ta mướn ông ấy ổng thôi chứ làm sao mà mấy ổng mà, mà đi đi làm cái vụ này được bây giờ mà ổng chứng minh sao mà chứng chỉ cần sơ số một vài triệu hoặc là vài chục triệu thôi là các bạn đã đủ dính dính gói rồi còn mấy ông mà ký giấy tờ mà mà không có bản kiểm kê không có danh sách kèm theo mà khi điều tra tới đó mấy ông cũng lên đường luôn đó chứ không phải đơn giản như mấy ông nghĩ ừ tự nhiên phát phát phát ở đâu tôi tiền tôi không đếm tiền tôi không biết danh sách không có tự nhiên kêu tôi ký đã xác nhận ờ, phát ra 20 tỷ 10 tỷ trời trời vậy mấy ông cũng ký con lại mấy cha luôn á mấy cha làm cho nhà nước mấy cha phải hiểu là, là quy trình trẻ như thế nào yeah. bây giờ có khi mà các bạn làm đúng cái quy trình chặt chẽ đó cho dù cái số tiền nó bao nhiêu hay dân nữa các bạn cũng giải trình được hết rất dễ dàng không cần sao kê nữa không sao kê nữa sao kê là để chứng minh số tiền vào bao nhiêu ra bao nhiêu số tiền mình nhận được bao nhiêu thôi đó chứ còn ờ, nó cũng ờ, như chứ còn mà biển á, là là cái cái phần sau này cũng biển được mà cái phần trước cũng biển được nó mình phải chứng minh hết tất cả các phần là mình không biển chứ không phải là, ừ chứng minh uh, giờ tôi nhận được trăm tỷ tôi rút ra trăm tỷ cây xong hết chuyện ớ đâu có các bạn trời ơi vậy thì dễ quá rồi mà rút ra để làm gì rút ra cho ai rút ra như thế nào phát có đủ hay không đem tới 10 tỷ phát hết 10 tỷ hay không hay mới phát 9 tỷ nó 10 tỷ ai ai đã nhận 9 tỷ ai đã nhận không biết luôn rồi làm sao kiện cáo với ai còn mấy ông kia ký giờ vụ công an điều tra môi ra nói hai bên thông đồng ký giấy tờ để hợp thức quá số tiền này đâu được người ta đâu có, có điều tra người ta đâu có chấp nhận cái chuyện đó phải có danh sách ai ai ai làm gì Nguyễn Nhân A Nguyễn Nhân B ví dụ như cái chỗ đó 100 triệu dân ví dụ như xã đó 10, 10 một, một triệu dân ví dụ vậy đi mà bây giờ bạn, bạn ghi cái danh sách tới triệu mốt dân là không được rồi đó nó, <laughs> nó cho cái chỗ nhiều cái chuyện lắm chứ chứ khi mà khi mà làm ra sáng tỏ vấn đề nó rất là nhiều chuyện chứ không phải là đơn giản như các bạn nghĩ ờ, đi kiện cáo bây giờ nhưng mà cái chuyện này qua rồi thì như người ta nội tình người ngoài tình người ta cũng biết là như vậy đó cho nên là sau này làm tốt hơn thôi chứ không có ai mà kiện ngay được còn cái vấn đề ví dụ như bà Phương Hằng bả chửi bới hay bả nói về giấc mơ mấy trăm tỷ gì đó hay là trao thưởng này nọ kia đó thì đó chỉ là những cái cách những cái cách mà để người ta ép các bạn phải minh bạch tại vì các bạn làm mà các bạn không chịu minh bạch thì là đâu có được nó giống như giờ các bạn đi đòi nợ người ta các bạn đòi cây ờ, khơi á người ta không không trả các bạn thì các bạn phải nói ừ giờ tao cũng đang khổ quá mình phải đặt điều ra ờ, để mà người ta trả cho mình đó tao đang khổ quá mày cố gắng mà trả thôi đi nhưng mà nói gì rồi nó cũng không trả nữa thì mình phải nói ừ, giờ tao phải kêu giang hồ đập mày nghe mày để mày trả cho tao nghe mà nói gì nó cũng không chịu trả nữa có nghĩa là người ta dùng nhiều cái biện pháp nhiều cái cách để mà người ta ép mình phải sao kê minh bạch ép mình phải minh bạch cái từ thiện của mình chứ các bạn đừng có đâm vô những cái đó mà các bạn kêu người ta ừ mày trả 50 tỷ hay là ừ mày kiện đi chứ à, này kia nọ ví dụ như người ta ép mình bằng cách nào ví dụ như trong túi các bạn có 10 tỷ mà ta nói kiện mày hai chục tỷ lần trong túi mày hai chục tỷ thì thằng bình tức lên tức lên tao có 10 tỷ mà mày nói 20 tỷ nhìn đi sao kê thì đó là cái cách mà người ta kích thích mình để mình làm cho nó minh bạch để cho người ta biết ờ, coi do như người ta tìm cách để cho mình phải làm minh bạch tại vì mình không muốn minh bạch trong khi cái cái, cái, cái câu chuyện này là buộc phải minh bạch mà mình không muốn thì người ta phải làm như vậy để cho nó ra cái câu chuyện chứ không phải là các bạn cứ đâm vô đó mà các bạn bươi nói này kia mình thì không phải thế nào nhưng mà các bạn phải đứng ở một cái góc độ để các bạn nhìn cái câu chuyện nó như thế nào để sau này những cái người mà có kêu gọi từ thiện nào đó có kêu gọi từ thiện thì người ta biết cách làm như thế nào biết cách giải trình như thế nào một cách rất rõ ràng chỉ còn các bạn nếu mà các bạn không làm các bạn không không không nói thì sau này người ta cũng sẽ không làm chắc chắn là vì người ta sẽ làm một cách rất là bừa bãi thậm chí là người ta giữ cái số tiền đó luôn ờ, người ta mặc dù người ta cái số tiền đó người ta không xài đến nhưng mà cũng không được các bạn các bạn đã kêu gọi làm từ thiện thì các bạn phải làm từ thiện các bạn giữ đó các bạn không xài cũng không được nữa các bạn tại vì tiền không phải của các bạn đó cho nên là mình cho nên làm cái vụ này mình rất hay làm làm cái vụ này mình thấy rất là hay nhưng mà khi mà nhiều quá thì nó hơi gói nó hơi nhảm ở trên mạng thì tới đây là mình thấy là mọi người cũng đã hiểu cái câu chuyện rồi thì cũng có nhiều người sao ghê à, cũng đã ấy rồi nhưng mà cái chiếc đây làm sai còn cái anh Mr Đàm đó có một tỷ gửi à hai tỷ mấy vậy đó số tiền quá nhỏ mà không sao ghê được không minh bạch được thì vấn đề người ta dư luận người ta đặt ra còn lớn hơn cái vấn đề trăm mấy chục tỷ nữa một trăm mấy chục tỷ hay là mấy chục tỷ người ta còn làm được mà mấy anh nhỏ gì mà mấy anh làm không được chứng tỏ là nó có vấn đề đó bởi vì nhiều lúc mấy anh nghệ sĩ chính là mấy anh tự mình hại mình luôn chứ không ai hại chứ không ai hại các anh không ai mà gọi là sao chiếu mạng vậy tự nhiên cái mấy anh tự hại mấy anh mấy anh làm từ thiện mấy anh phải minh bạch đó giống như người sĩ tây nghĩa đó người ta cũng làm xong rồi người ta minh bạch liền người ta khỏi cần phải đợi ai kêu gọi ai ai ai ai mà hú ghéo ghéo tên hay là nhắc nhở gì đó. cái đó là tự động mình phải tự làm còn mình cảm thấy năng lực mình làm không đủ không được khó thì mình nghĩ thôi <laughs> ai ép các bạn phải làm phải không còn mình làm là mình phải tự động chủ động cái chuyện đó nếu mình sử dụng tiền của mình thì không cần còn nếu sử dụng tiền của người khác thì phải cần đó các bạn thấy nhà nước đã làm đó giấy tờ đầy đủ văn bản đầy đủ đó các bạn bây giờ có yêu cầu cấp trên trung ương mà có yêu cầu địa phương phải giải trình chứng minh cái là nó đưa lên cái ẩm trong một nốt nhạc không phải lo lắng điều gì không phải sợ sệt điều gì tại sao đúng bài bản quá rồi còn gì nữa mà cái anh phải chối cãi nữa còn cái thằng nhận mà nó nói nó không nhận cũng không được nó đã ký vô đây rồi làm sao mà anh nói không được đó rất là rõ ràng rất là dễ đó là số học mà đã nói là rất là dễ dàng nhưng mà mình nhưng mà các bạn làm tự hại mình mình nói thật các bạn nghệ sĩ là tự hại mình các bạn nghĩ là các bạn không không không không không làm đó rồi nó sẽ là là, là, là vì cái tôi của các bạn đó dẫn đến là các bạn bị hành tới ngày hôm nay đó là các bạn tự chuốc lấy chứ ngoài ai mà với lại cái cách làm như cũng như mình cũng có thông cảm là à, các bạn nói là các bạn không có kinh nghiệm nhiều trong việc làm từ thiện thì đúng thiệt cái đây là một cái kinh nghiệm cho các bạn đó kinh nghiệm Ờ, để làm từ thiện nó tốt hơn đó. còn nếu mà các bạn muốn làm nữa thì càng tốt nhưng mà các phải nhưng mà cái kinh nghiệm này buộc phải làm nha các bạn còn nếu các bạn không làm thì thôi không sao hết cả xã hội người ta cũng bởi vì khi mà mình làm á mà cái cái vượt cái mức cái, cái giới hạn của mình thì mình cần phải có một cái tổ chức để làm ví dụ như nhỏ các bạn thấy từ thiện gì chứ nó cũng phức tạp lắm chứ nó không phải ờ, đơn giản như các bạn nghĩ đâu ví dụ như các bạn mua quà đi rất là nhiều quà một số tiền hàng chục tỷ gì đó rất là nhiều quà rồi các bạn phải về các bạn phải chia nhỏ nhỏ từng phần từng phần từng phần đi phát cho người ta cũng cung cực lắm chứ không phải là là, là sướng gì đâu đó, cho nên là một mình bạn sao mà làm nổi các bạn về để bạn đếm từ 1 đến trăm đôi khi còn bị dấp nhớ dụ như bạn đứng qua phát phát phát phát phát phát bạn đâu nhớ nổi đâu rồi về rồi cái cộng số sai là chết luôn chứ đâu phải đơn giản rồi nếu mà mình mình mình nói số dư hơn à, thì cũng không không được nó còn mình nói thêm một cái vấn đề nữa có thể các bạn không không không hiểu được có nghĩa là khi mà cái dòng tiền mà chuyển từ nước ngoài về đó nghe các bạn chuyển vô cái tài khoản cá nhân của các bạn mà gọi là tài khoản Việt Nam đồng đó. nếu mà người ta chuyển từ bên nước ngoài về vô tài khoản Việt Nam đồng thì khi mà tiền nó về tới Việt Nam thì ngân hàng sẽ gọi cho các bạn để các bạn bán khoản tiền này tại vì cái tài khoản đây là tài khoản Việt Nam đồng chứ không phải là cái tài khoản đô la nếu mà tài khoản đô la thì tiền nó sẽ vào vô ngay cái tài khoản đô la luôn không sao hết còn nếu mà đây là cái tài khoản Việt Nam đồng thì khi mà cái dòng tại bên nước ngoài đâu có xài tiền Việt Nam đồng ví dụ như xài euro hay xài đồng tiền nào đó thì khi mà về tới Việt Nam thì buộc phải bán thành đô la thì khi mà tiền nó vào tài khoản Việt Nam đồng thì các bạn phải bán cái tài khoản bán cái đô bằng bằng bằng tiền toàn đô la đó thì khi mà bán xong thì các bạn sẽ có hai cái chọn lựa đó là một là các bạn nhận tiền mặt hai là các bạn sẽ được chuyển cái số tiền mà sau khi bán xong vào cái tài khoản Việt Nam đồng tài khoản nào các bạn muốn chỉ định tài khoản nào thì vô tài khoản đó nha các bạn cho nên là những cái khoản tiền mà nước ngoài về thì không biết là các anh chị xử lý như thế nào mình không biết à, có thể là anh chị xử, ờ, nhận tiền mặt luôn thì nhận tiền mặt luôn thì nó sẽ sẽ không có nằm trong cái sao kê của cái tài khoản đó và nếu như anh chị muốn nhận tiền đó vào một cái số tài khoản khác thì nó cũng sẽ không nằm trong cái sao kê của cái tài khoản đó luôn nha nha đó là cái cái điều rất là các bạn có thể ra hỏi hỏi ngân hàng nha còn nếu mà các bạn mở tài khoản đô la thì khi mà cái người Việt mình nó chuyển tiền vào cái tài khoản đô la đó bằng cái tiền Việt Nam thì cũng không được nha các bạn cũng không được cũng phải quy đổi ra cũng phải quy đổi thì phải phải có làm một cái bước là các bạn phải chấp nhận cái tỷ giá đó nghĩa là các bạn phải bán và đổi tại cái thời điểm mà các bạn muốn đổi bán chứ không phải là tự nhiên chuyển ầm à, mặc dù là trên mạng trên cái cổng ờ, của ngân hàng nó cũng có những cái tỷ giá sẵn rồi tại thời điểm nào thời điểm nào có tỷ giá sẵn rồi nhưng mà các bạn <laughs> đồng ý thì các bạn quay ký vô mình nói là làm gì có giấy tờ á để nó là như vậy chứ không phải ừ ví dụ như tỷ giá ngày hôm nay là hai hai chín không Ờ, cái đầu điện chuyển vô cái tự nhiên quy đổi cái thành 2290 nó nó không nha các bạn các bạn có quyền chấp nhận bán hay không các bạn phải phải ra làm thủ tục quy đổi và các bạn chấp nhận bán còn không chấp nhận bán thì các bạn giữ lại cái đô la đó nha chứ nó không có về tự động được có nghĩa là tiền nước ngoài nó chuyển thẳng vào tài khoản Việt Nam á của các bạn các bạn á tài khoản Việt Nam đồng của các bạn á thì các bạn sẽ không uh, ờ, không nó sẽ không vào trực tiếp được nó phải đứng lại để chờ các bạn bán nó ra rồi chuyển khoản vô tài khoản nào các bạn muốn hoặc là các bạn nhận tiền mặt nha còn nếu các bạn mở cái tài khoản đô la thì nó sẽ vào thẳng luôn còn nếu không thì nó sẽ đi đứng lại nha các bạn cho nên là cái việc sao kê thì có thể là nó sẽ đúng ở trong cái nội địa trong cái nơi quốc gia của mình nhưng mà những cái khoản tiền ngoài bên nước ngoài chuyển vào thì có thể sẽ bị dướng chỗ này thì có thể là nó sẽ không có hiển thị ở trong đó nó sẽ không hiển thị ở trong cái tài khoản đó tùy theo cái người uh, mình nhận này, muốn nó vào tài khoản nào gọi là muốn lấy tiền mặt hay là sao đó thì đó là một cái chuyện mà về à, việc nhận tiền ở bên nước ngoài chuyển về thì à, lương tâm các người biết thôi câu chuyện các người làm các người biết thôi còn có giờ khỏi kiện cáo gì kiện cáo có được đâu kiện có chứng cứ gì đâu mà kiện không có làm cái được cái gì cả tại vì các anh đã sai từ đầu bây giờ không lẽ giờ các anh kêu từ người miền trung mà từ cái người mà anh đã nhận phát nhận đó, à, ký nhận lại cho anh thì liệu có họ có hay làm hay không hay là làm có đúng số tiền không có khớp số tiền không nó sẽ mất rất nhiều thời gian dữ lắm mà thậm chí giờ các anh cũng không nhớ mặt ai là ai cho nên là rất khó khăn chỗ này mình thấy là vậy là xong không cách nào nhưng mà để cho dư luận họ biết được rằng từ thiện phải như vậy từ thiện là phải minh bạch nếu sử dụng tiền của người khác chỉ đơn giản là vậy thôi và minh bạch không khó không có chúng ta thà à, khó khăn chút xíu ngay từ bản ban, ban đầu mà chúng ta được minh bạch rất là rõ ràng về sau các anh phải học tập những cái mà người ta đang làm trước ví dụ như đó, nhà nước đó người ta làm kể cả bây giờ quà có gì nữa quà cũng phải ký vô nhận vô ai quà gì tấn cho ai chứ đâu có phải ờ, mà nói chuyện là ghi cái tờ giấy mấy chục tỷ bữa nay xài mấy chục tỷ rồi xong hết trời ơi mấy chục tỷ xài đâu bản kê đâu danh sách kèm theo đâu phải có như vậy nữa mới đạt được thì có như vậy nữa mới đủ cái bằng chứng để chứng minh mình vô tội còn không có thì thôi chịu kia mình chứng minh mình chứng minh bằng cách nào có người mấy anh phát 4 tờ người mấy anh phát 3 tờ bây giờ không lẽ anh ghi 4 tờ hết cho nó dư ra thà dư chứ không cho thiếu thiếu là mình bị tội mà dư cũng chết dư thì làm sao chứng minh số tiền dư đâu số tiền anh chuyển vô đâu đó ví dụ như anh đã nhận 177 tỷ rồi bây giờ anh phải chuyển tiền từ tài khoản của anh chuyển vô đâu tiền đâu bao nhiêu không có được luôn cho nên mấy anh đừng có hy vọng là mấy anh kiện cáo mấy anh càng kiện mấy anh càng chết ngay từ đầu mấy anh không chuyện minh bạch mấy anh đã đã đã khó khăn rồi bây giờ mấy anh kiện mấy anh càng khó khăn hơn tốt nhất là mình nên, nên im lặng rồi xong cho nó qua đi kết thúc nó giống như hoài linh giờ kết thúc qua đi trôi rồi ừ, đâu phải chuyển bạc bạc bạc bạc cái gì là xong à, hay là gì <laughs> hay là giữ tiền ta lâu hay là làm gì đó à, nói chuyện thiệt bởi vì nhiều lúc mà phải anh làm mấy anh không có nghiên cứu chứ là mình phải làm như thế nào là ví dụ như thấy số tiền nó lớn quá rồi thì mình nghĩ mình nghĩ nghĩ rồi mình để mình làm mình giải quyết hết chứng từ này xong rồi mình thấy nhận tiếp mình kêu gọi nhận tiếp nó rất là đơn giản dễ hiểu đó còn phản tiền nước ngoài thì giống giống như vậy, như mình nói là như vậy cho nên là để mà minh bạch hết tất cả thì căng mà cái thằng nước ngoài thì nó không thể nào mà gửi đơn kiện cái thằng ở trong nước được đó. căng lắm Ví dụ này coi như xong đó nha vụ này mình nên bỏ qua đi mình biết rồi thôi mọi người trong cuộc cũng biết hay ngoài cuộc cũng biết cái câu chuyện nó như thế nào ai theo dõi từ đầu đến cuối mà những cái fan nào mà hay bóc mẻ từ những cái chuyện nhỏ nhỏ đó rồi cái mấy, anh đó mấy anh không hiểu biết gì cả thành nói thiệt mấy anh chỉ có nghe và học thôi mấy anh đừng có nói nhiều vào đó. còn cái cái chuyện đó là cái cách giống như nãy mình nói cái cách người ta chiêu dụ mình giống như cái anh đi mượn tiền cũng vậy đó. mượn tiền người ta thì mình phải nói này nói kia để cho người ta mình mượn cho người ta mượn cho mình mượn nó bài ra là nhiều thứ chuyện như hết chứ <laughs> giờ thì sau khi bài hết nhiều thứ chuyện câu chuyện đến đây là kết thúc là là, là nghỉ đó đúng rồi đó là hết rồi là đã xong rồi đó ừ. thì uh, rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe uh, cái à, buổi chia sẻ của mình về vấn đề từ thiện à, thì những cái bạn nào làm từ thiện được thì rất là cảm ơn các bạn đó là giúp đỡ cho cộng đồng nhưng mà làm từ thiện thì cũng phải dùng tâm và phải minh bạch ừ, minh bạch này làm cho uy tín mình tăng thôi chứ không có gì mà phải sợ cả à, mà minh bạch cũng giúp cho mình cái tính gọi là gọn gàng cái tính kỹ càng sau này công việc của mình nó cũng tốt nữa ừ. xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn